No, yes, what for you feel? Mighty knock. What? Mighty knock. Yeah, mighty. Mucho. Yeah, yeah, escucha, gracias. А меня на я лучше на нас. Угу. Yeah.

La la la la.